mà mình còn bên cạnh nhau Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này Thật đẹp biết mấy nhưng lúc ta vừa quen nhau Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao rời mà nay giờ đây hai đứa hai nơi có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn ai đằng sau lưng em này Chỉ anh mới biết Chỉ anh mới hiểu được em cho tình yêu của đôi mình Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh Lúc em cần núng níu trên bờ vai anh này Lúc em cần ai đó em thật đâu từ đằng sau lưng em này Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em chỉ anh yêu mình